Ở đời, không gì bằng, tự lực cánh sinh. Các bạn cùng nghe và ghi nhớ những câu nói hay này nhé. Gặp chuyện khó khăn, tự mình biết hồng ở đâu thì đắp, dối ở đâu thì gỡ. Không biết mình cần gì thì người khác cũng chẳng biết ở đâu mà giang tay cứu. Đồ ăn mình tự mua, tiền mình tự kiếm, thân mình tự nuôi. Như vậy mình mới có lựa chọn, sống theo ý của mình, không gì bằng tự thân vận động. Tương lai mình không lo, thì để ai lo đây? Nếu không làm chủ ước mơ của mình, mình sẽ phải lao động cho giấc mơ của kẻ khác. Đường đời đánh ngã sấp mặt, chảy ra chóc vẩy cũng tự mình chữa lành, đã ngã rồi không tự đứng lên, tính để người ta đạp lên sao? Có chuyện buồn bã, tự mình an ủi nội tâm, cho bản thân thêm động lực đi tiếp, mình không hiểu mình, đừng mong người khác hiểu mình. Nước mắt uất ức rơi, khóc một trận không biết trời mây thế nào, rồi tự mình lau khô, sáng mai lại vui vẻ chiến đấu tiếp. Thành công không khoe khoang, thất bại không giải trình, sự cố gắng trong im lặng luôn nhận được thành tựu rộn vang. Học hành làm việc tốt là ấm vào thân mình, cho mình chứ cho ai mà tiết công sức, mình không làm chủ cuộc đời thì sẽ có kẻ khác làm thay. Cầu thời, cầu vận không bằng cầu mình, chuyện của mình người khác sao thấu,